Ok, à, chào mừng em đã quay trở lại với kênh Chỉnh Tướng soi kèo à, cũng như Chỉnh Tướng bóng đá của mình. À, thì à, mình đã làm cho anh em một cái trận đấu sớm trong cái khuôn khổ vòng 23 à, ngoại Anh giữa West Ham United và Chelsea. Anh em nào chưa xem anh em có thể lên kênh YouTube tút gõ trình tướng soi kèo hoặc là Chỉnh tướng bóng đá thì nó sẽ ra những cái video của mình à, hoặc là anh em có thể đăng ký cái fanpage à, soi kèo bóng đá Chỉnh tướng thì anh em sẽ nhận được những cái video mới nhất và những cái à, thông tin mới nhất về cái cách để được tham gia nhóm và cũng như à, để anh em có một cái chỗ đầu tư cho nó hiệu quả à, ok thì à, à, trở lại cái vòng 22 ngoại hạng Anh thì à, còn một cái trận đấu rất là hay mà mình muốn à, phân tích và nhận định cho anh em luôn bởi vì à, trước đó thì ở tuần trước thì anh em đã mình biết chắc chắn 99 phần trăm à, sẽ có những anh em đã thua à, thua kèo này rồi ở kèo đó thì hôm đó thì mình à, hòa mình cho anh em trong nhóm hòa rồi mình thua cái mã Arsenal nhưng à, mình đánh rung lại trong cái hiệp 2 đấy đánh rung lại trong hiệp 2 và anh em còn nhớ trong nhóm thì cũng đã húp được cái mã rung trong cái hiệp 2 đó là Everton nó rung chứ không phải Arsenal thì dù gì cũng gỡ được còn anh em báo ngoài thì chắc chắn anh em sao bờ hết luôn đó thì à, những cái video mình nhận định đó à, trước giờ ống lăn thì chỉ cũng chỉ mang tính chất tham khảo thôi tại vì em anh em đem ngoài thì nó sẽ khác anh em không có cái trang chơi thì anh em không đợi được gần tới giờ ống lăn có đội hình và xem nó đá thì rất là khó để anh em chơi đúng không đó thì à, cái trận đấu này thì mình sẽ vào phân tích và nhận định cho anh em bởi vì Arsenal là đội bóng và đang có một chút vấn đề tí xíu thôi đó nhưng Brentford lại là một à, đội bóng chơi rất là hay và đặc biệt là thi đấu trên sân khách thì à, Brentford Ờ, cũng đã ờ, từng đánh bại các Man City rồi ngay trên sân của chính này đây sân Man City luôn đó cho nên cho nên rất khó ở rất khó để cho Arsenal có thể đánh bại được Brentford với cách biệt rất là nhiều bàn à, thật sự là rất khó à, thì anh em xem hết video mình sẽ phân tích và nhận định cho anh em đâu là cái mấu chốt của vấn đề để cho anh em có thể đầu tư được thì à, bước vào cái trận đấu này thì à, anh em xem hết video sẽ rõ thì ở thời điểm hiện tại thì Arsenal đang đứng vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng, xếp hạng ngoại Anh à, sau 20 điểm, 20 trận đấu thì được 50 điểm. Đấy, đá ít hơn đã, đã ít hơn một trận so với những cái đối thủ bám đuổi phía sau và đặc biệt trong cái bối cảnh cái lượt về này lịch thi đấu rất là dày đặc và sắp tới còn ở ờ, cúp C1 C2 rồi các thứ nữa thì, thì rõ ràng Arsenal nên nắm bắt được một cái cơ hội ở ờ, với cái trận thua Everton 1-0 gần nhất đó, đã uh, cảnh tỉnh cho các cầu thủ họ cần phải nỗ lực hơn và cũng như à, cái lịch thi đấu như thế này của huấn luyện viên Ateta à, cần phải có những cái à, quân bài xây tua đội hình thật sự hợp lý bởi vì xét về cái chiều sâu lực lượng thì Arsenal nói chung là cũng tốt hơn cho cái mặt mặt mặt, bằng chung à, của của ngoại Anh nhưng ở thì ở thời điểm hiện tại anh thấy anh em thấy là à, cái lực lượng dự bị của họ cũng khá là mỏng chỉ là những cái cầu thủ ví dụ Martin Odegaard hay là Juan Mata Patay, Anit đấy và là những cầu thủ này chấn thương một cái thôi thì những cái cầu thủ thay thế à, sẽ không bằng thôi so với những cầu thủ này đấy đặc biệt là những cầu thủ nơi nơi hàng tiền vệ đó đó nó nó nó nó cái chênh lệch nó khá là lớn đó, chứ không phải giống như là Man City đó và một điều nữa anh em thấy là Man City hiện tại này đang à, bị điều tra cáo buộc à, gian lận à, không à, không công bằng tài chính đó cho nên có khả năng nếu mà Man City bị trừ điểm thì thì rất có thể Arsenal à, năm mùa giải năm nay họ uh, sẽ vô địch uh, họ sẽ vô địch tuy nhiên thì cái vòng đấu ở cái chặng đường sắp tới còn khá là dài bởi vì cái khoảng cách của Man United 42 điểm so với Arsenal 50 điểm thì điều hoàn toàn có thể săn lấp được nếu như Arsenal đá không không thực sự tốt uh, trong cái chặng đường còn lại đó trong cái chặng đường còn lại và anh em còn nhớ ở cái mùa ở cái mùa giải trước chính Arsenal đã bị Tottenham đánh bật ra khỏi cái vị trí trong cái top 4 đó hoặc không có cái vé dự cúp C1 đó rõ ràng một cái kết ở cái lượt về rất là đau đó cho nên hôm nay uh, Arsenal gặp Brentford nữa thì rất khó mình thấy rất là khó luôn nhưng cũng có những cái để cho em có thể đầu tư được thứ nhất là Brentford đang đứng vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng thì xét về cái à, phong độ thì uh, cái à, điểm số thì nó không bằng rồi đó đá hơn một vòng nhưng ở thời điểm hiện tại phong độ của Brentford thì cực kỳ cao đấy cực kỳ cao trong khoảng thời gian vừa qua bằng chứng là trong 6 trận gần nhất thì Brentford có tới 6 cái trận à, hòa và thắng à, 6 trận bất bại đó và có hai trận hòa thôi hòa trước Tottenham nè ghi được hai bàn vào lưới của Tottenham luôn đó và à, hòa Leeds bất ngờ đá trên sân à, khách thì hòa Leeds United đó, và họ vừa thắng Southampton 3-0 đó và thắng Liverpool 3-1 luôn đó và thắng West Ham 2-0 đó rõ ràng Brentford là một cái đối thủ cực kỳ khó chịu chứ không phải là một đối thủ dễ sơi giống như những cái đội bóng khác đó và anh em để ý khi Arsenal gặp những cái đối thủ đá à, khó chịu và cũng như à, hàng công thi đấu à, hay Arsenal bị thủng lưới rất là nhiều ở ví dụ như trận MU thì cũng thủng lưới hai bàn đấy rồi đá với ông Brighton thì họ bị thủng lưới tới hai bàn đá quét đá West Ham cũng thủng lưới nói chung cái tỷ lệ thủng lưới của Arsenal cũng khá là nhiều đó trong khi đó bên phía Brentford cái hồng hàng phòng ngự của họ khá là chắc chắn ở trong những trận vừa qua đó và anh em còn nhớ cái trận đấu với Everton mình có phân tích cho anh em nếu mà Arsenal đá ở sân khách mà đá với đội hình thủ lùi sâu như thế này thì sẽ rất gặp rất là nhiều khó khăn đó cho có thể cái khả năng nó đi về cái kèo xỉu đó thì nó đi về xỉu đúng đi về cái cái vị xỉu luôn nha anh em đó anh em là đánh xỉu anh em cũng có thể húp và hôm nay Brentford đá trên sân của Arsenal và Arsenal đang uh, có cái thành tích sân nhà uh, tương đối tốt trong khoảng thời gian vừa qua. Em thấy là thành tích sân nhà của Arsenal rất là tốt nha. Đó, ba trận đá sân nhà thì Arsenal à, không thua trong khi đó ba trận sân khách của Brentford thì họ cũng à, nói chung là họ đá sân khách khá là ok nhưng những cái lần mà Arsenal đá sân nhà thì trong ba trận thì họ có hai trận bị thủng lưới rồi có khả năng cái trận đấu này Arsenal sẽ bị thủng lưới trước Brentford vì cái hàng công của Brentford cũng tương đối tốt hàng công của Brentford đang thi đấu cũng khá là hay đấy cũng khá là hay nha anh em đó và cái kèo này trước tiên thì mình chơi cái kèo cả hai đội đều ghi bàn mình thấy cũng khá là ok à, cũng thấy khá là ok à, tiếp theo nữa là à, tại sao à, mình nói anh em có thể chơi được cái trận đấu này đó là cái gì à, đối với Arsenal khi họ gặp những đối thủ mà đá phòng ngự tiêu cực ấy, như Everton thì họ rất là khó đá còn hôm nay Brentford là đối thủ sử dụng sơ đồ 433 đấy em thấy cái trận đấu gần nhất họ đá với Southampton à, sử dụng cái sơ đồ 433 với bộ ba là Ivan Toney và Marian Mbemo đó thì cái tiền đạo và cái đội hình như thế này thì đội hình này là đội hình thiên về tấn công đó thiên về tấn công và rõ ràng hôm nay chính Arsenal cũng sử dụng cái sơ đồ này nữa Arsenal thường sử dụng sơ đồ 433 đó thì chắc chắn cái trận đấu này sẽ là một trận đấu đôi công hấp dẫn đôi công hấp dẫn luôn đó và kịch tính đó và kịch tính và ờ, có thể có thể nếu mà Arsenal sai lầm ờ, mắc sai lầm ờ, trong những trận đấu với ví dụ Everton hoặc là trước MU thì có thể đó, thì có thể Brentford sẽ trừng phạt bằng các bàn thắng vào lưới của Arsenal sớm cũng không chừng đấy và anh em để ý là cái trận đấu này thì phải qua đến hiệp 2 thì Everton mới đâm được vào lưới của của à, thằng Arsenal đó cho nên chắc chắn hôm nay à, về thứ nhất là về cái lợi thế sân nhà để lợi thế sân nhà và Arsenal sẽ dồn lên tấn công ngay từ đầu và anh em để ý trong quá khứ ba trận gặp nhau thì Arsenal đều có cái thành tích rất tốt trước à, Brentford đặc biệt là à, họ Ờ, cái trận đấu gần nhất ở lượt đi thì Arsenal đã có chiến thắng 3-0 trên sân của Brentford ở những cái bàn thắng của họ đều ghi trong cái hiệp 1 à, ờ, lật lại ở cái mùa giải năm rồi khi Arsenal đá lượt về à, ờ, đã lượt về ở trên sân nhà thì Arsenal cũng có chiến thắng 2-1 đấy và đáng lẽ là có những cái bàn thắng trong hiệp 1 rồi đó nhưng mà phải sang tới tận hiệp 2 thì thì mới thì mới có bàn ở thì mới có bàn đó và tiếp nữa là một cái trận đấu trên sân của Brentford ở trong cái mùa giải đầu tiên mà Brentford lên hạng thì chính là Brentford cũng đã lụm Arsenal hai bàn cho nên hai hai đội này gặp nhau thì đa số đều đi về cái kèo tài và đá tấn công rất là cống hiến ờ, nhưng hôm nay với cái lợi thế sân nhà thì nhà cái vẫn đánh giá Arsenal nhỉnh hơn một tí nhỉnh hơn một tí ờ, về cái sân bãi cũng như cái chất lượng đội hình và cái phong độ ở trong khoảng thời gian ờ, gần đây trong khi đó đối với mình là bên Brentford cũng không cũng không thua kém và cái tỷ lệ kèo nhà cái niêm yết ở mức à, Arsenal chấp 1 trái 25 thì mình thấy cũng khá là cao ở cũng thấy là khá là rén bởi vì Brentford không phải là cái đối thủ và dễ bắt nạt ở thời điểm hiện tại và phong độ cực kỳ cao cho nên anh em đợi vào trận kèo hạ xuống tí chúng ta hãy chơi để chúng ta hãy chơi và chúng ta hạ xuống còn chấp một thì chúng ta phải hạ vào kèo chủ nhà để cho nó an toàn đúng không và mình tin cái trận đấu này Arsenal sẽ thắng cách biệt tầm khoảng một bàn thôi một 1-0 hoặc là 2-1 thôi đó nó sẽ ok hơn và cái tỷ lệ kèo tài xỉu thì chúng ta phải đợi vào trận xem cái đội hình chính thức và nó đá tầm khoảng 15 phút thì chúng ta hãy vào chúng ta chơi ok và kèo này thì mình đánh kết hợp đánh kèo rung nha anh em và mình tiếp tục đánh cái kèo tài trong cái trận đấu này đó còn mình dự đoán thôi nhưng mà kèo tài xỉu này phải đợi vào trận xem thế trận như thế nào chúng ta hãy chúng ta phải chơi lúc đó kèo nó lên à, hai nó lên hay là nó hạ thì chúng ta mới biết nhiều khi kèo uh, chấp một trái 25 mà tài xỉu có mà tài xỉu có hai trái 75 thì mình thấy cũng khá là băn khoăn nhiều khi Arsenal nó có thể thắng tầm khoảng 2 không đó, hoặc là nó hòa một điều thì em cũng sao bờ hết cho nên mình nói với anh em rồi kèo này uh, tài xỉu mình thường hay đợi vào trận mình chơi và mình đánh rung trong kèo đấu này và trong cái hiệp 1 ấy ở trong cái hiệp 1 thì uh, hiện tại thì nhà cái để cho Arsenal chấp nửa trái và tỷ lệ tài tài xỉu một trái 25 có thể cái khả năng trong hiệp 1 thì sẽ có bàn thắng đấy sẽ có bàn thắng đó và mình sẽ canh rung trong hiệp 1 luôn ở canh rung trong hiệp 1 và có thể tài một là cái sự lựa chọn hợp lý cho anh em chơi trong các kèo đấu này đó tài một là cái lựa chọn hợp lý ok nha đó ngoài ra thì chúng ta có thể đánh kèo góc này kèo thẻ này à, và cái trận đấu này thì à, ở cái trận đấu trước hai đội gặp nhau à, hai đội gặp nhau ở cái ở cái trận lượt đi thì anh em thấy là à, chính, à, chính Brentford và Arsenal à, cũng có hai thẻ mà thôi và cái tỷ lệ gốc của của nó là cũng khá là ít gốc ấy khá là ít gốc đó cho nên anh em có thể à, lựa chọn mức Arsenal chấp gốc thôi chấp nhẹ chấp nhẹ gốc và chúng ta đến cái xỉu gốc trong cái kèo đấu này đó và Arsenal chính là đội bóng mà mình thấy cái hàng tiền vệ của họ đá rất là gắn đấy đặc biệt là Granit Xhaka và cũng như Thomas Partey thì hoặc là uh, à, à, Mark Marian Maganha nè đấy thì thì Gabriel Đấy, Gabien thì đá cũng rất là gắn mà cái kèo thẻ thì em nằm Arsenal mình thấy khá là ok. Đó, kèo thẻ nằm cứ nằm Arsenal này, Arsenal lúc nào đá cũng nhiều thẻ hết. Đó. Thì đó là cái kèo phụ để cho anh em chơi và mình vẫn kết cái kèo cả hai đội đều ghi bàn trong trận đấu này. Đó và chúng ta đánh kèo góc thẻ tỷ số này, đánh kèo gung này. Đó, thì thì uh, có nhiều cái để cho anh em chơi hơn so với anh em tự báo ngoài còn lại thì anh em trùng máu thì anh em theo thôi không trùng máu thì thì anh em đánh ngược lại cũng được nữa nhưng anh em chơi chung với mình á thì gần tới giờ ông lăn mình sẽ lên kèo cho nó chuẩn hơn cho anh em theo đó anh em kết kèo này anh em theo kèo đó còn anh em à, đăng ký cái trang chơi à, giống như mình và anh em đang chơi à, đang chơi với nhau ấy thì nó sẽ ổn hơn so với anh em báo trước 3 tiếng đó, anh em báo trước rồi anh em đi ngủ sau đó thầu rồi nó không nhận kèo được các thứ đấy thêm cái nữa là là là là uh, anh em báo trước thì anh em không biết đội hình nó ra sân như thế nào đúng không ờ, anh em không biết cái thế, thế trận nó đá ra sao đó thế trận nó đá công hay là nó đá thủ đó thì thì thì cái tỷ lệ kiểm soát bóng nó bao nhiêu thì anh em chơi làm sao mà hiệu quả được đúng chưa đó thì thì à, để anh em bỏ cái cái lối chơi bóng cũ không hiệu quả đi thì cứ liên hệ qua Facebook của mình cho mình chỉ cho anh em đó để chúng ta à, chơi bóng uh, cho nó hiệu quả hơn trong năm 2023